chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau, Yêu cho nhau ngọt ngào, nghèo đời một con rồi chào để sau lưng nhau đánh trong lời nào. Yêu cho thêm niềm đau khi yêu ta đã không vì nhau để giờ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. phải chịu đớn đau thêm phần nắng còn vươn vai biết rằng ta sai ta sai mưa rơi nghe hứng nào Em mang đêm toàn bất nào Có ai vẫn mong có chồng có chờ Vẫn vương có mưa vẫn trông vẫn chờ Em ngang qua thật hứng như à nước anh vỡ bờ Có mơ thấy em bóng ai nhớ em Yêu cầu love you need you đôi vai em gầy Cô gái tay ở dưới góc phố nên Lỡ yêu em như vậy Nhưng tại sao nàng lại phá nát hơn mơ Biết yêu sao cho vừa Vì tình yêu nàng đâu có muốn dành tới Gian tình là gì tôi rồi Mọi thế gian tình là gì Hết thế giới là vì Khiến anh luôn thầm thờ Chính anh cũng bất ngờ Mọi thế gian tình là gì Hết thế giới là vì Khiến anh luôn thầm thờ Chính anh cũng bất ngờ Mang em đi rồi Em để lại đớn đau một phần Đã lỡ buông nhau xa rời Rồi thì ta phải đánh cách xa giữa lắm đôi vai em đây sao này lại phát hát cơn mơ nắng mang em đi rồi em để lại đớn đau một phần đã lỡ buông nhau xa rời thôi thì ta phải đành cách sao?